cũng nhưเห็ดขาวอันนี้เด็กหูบอกอันบูเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเออเห็ดเฟืองอ่าน้ำน้ำเริ่มมึงอ่ะเออเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเฟืองอันนี้เห็ดข้าวเห็ดข้าวอันนี้เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าอ่าอันนี้เกี่ยวบงหัวมึงอ่ะอ่าอ๋อ bằng bằng cái máy tuốt mọi người con tuốt nó bắn ra như này tuốt một cái tuốt tuốt tuốt tuốt tuốt còn cái máy mà đạp bằng chân này thì ờ, khả năng là bà con cũng đã hiện đại hóa rồi anh đi à, mà con cái con nhà đây lại leo à, con này lại leo vẫn nằm rồi con này mà con ừ. Con chụp vào bất điều. Ờ. Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực giáp biên giới giữa Lào và Thái Lan. Hôm nay thì Giang muốn à, đưa một người đi khám phá một cái chợ vùng biên giới giữa Lào và Thái Lan xem chợ này à, bà con người ta bán những cái thứ gì nhá. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video Thế như các bạn à, có thể thấy đây là khu vực à, bãi đậu xe của mọi người Đấy, Mọi người vào đây à, đậu xe xong đó mọi người sẽ vào khu vực chợ giáp biên này nhé Giữa Lào và Thái Lan thì cách nhau một con sông Mekong thôi mọi người ạ đang thấy là phía bên kia có hai anh đang thu vé là một người à, thu vé là sau khi vào vào chợ xong ấy là một người mua bán hay là một người à, phải ra ngoài kia để giả vé à, tiền hiểu xe máy nữa mọi người đi lại đấy vực này đấy, từ đây đi mọi người có thể thấy là bà con bán rất là nhiều thứ đây, phía bên ngoài mọi người nhé rìa còn đây đang thấy là bán rau rất nhiều như là rất là phong phú bán đồ rất là phong phú mọi người ạ rau hoa quả ồ phía này bà con bán ớt này cam này chanh này chuối rừng này đủ loại luôn cà này còn có cả gà Đấy. đây thì à, đang thấy là có một cái à, bến xe kiểu à, xe khách ấy ở trong chợ này người ta có thể tận dụng là ấy xe khách luôn đấy rồi mình sẽ đi à, vào phía bên trong này à, ghi hình cho mọi người xem nhá buổi sáng mà mọi người thức dậy buổi sáng mọi người thức dậy với cái giá vùng biên này cũng khá là nóng luôn Đấy, thế này chị bán à, hoa chuối này đỗ này bay đi đây là mướp đắng của Lào đấy mọi người ớt rất nhiều mà còn à, tập trung buôn bán buổi sáng rất là đông đúc ngô của Lào này thấy rất là nhiều thứ còn chôm à, bãi hoa quả mọi người trường này rất rộng luôn sang phía bên này à, cho mọi người cùng xem nhé phía bên này bà con toàn bán à, hoa quả này rau này nói chung là đủ các loại phía bên kia có bà chị đang bán cá không biết cá gì nữa xem xem kiểu cá bên lào có sao Ồ. Ờ. cá việt nam mình thôi cá rô này cá sình này bay đi khá như kiểu uh, cá lóc ấy mọi người ạ cá cái chê cá này kiểu cá, cá riếc Việt Nam nha mọi người cá này thì dạng không rõ là bên Lào nó như kiểu cá kiếm ấy nói chung là nhiều uh, à, ruổi muối lắm mọi người còn kia là cá gì không thấy nó lạ lạ bên này cũng thế này bán rất nhiều cá này đúng người Việt Nam là cá chuối rồi mình con cá chuối sang phía bên này thì à, mọi người cũng có bán cá cá này không biết là cá gì đây somebody oh này rất là to này cá lóc này rất là to này, đứng kiểu uh, à, cá chê ấy, cá mọi người chung là khu vực này mà bán rất là nhiều loại cá rất là lạ luôn mọi người đây có những con cá mà ở Việt Nam mình hình như là Giang không thấy đâu có cả bán cả cây cậy đây cây cậy này somebody nó lao à nó sang in à không men sang men tròn cũng như tiếng Thái Việt Nam mình ở Việt Nam mình cũng gọi là còn còn cầy cậy người gọi là men tròn khạp trai biết là người ta bán bao tiền một cân nhưng mà Lào là đấy là đặc sản đấy mọi người nhé đây cái này bán khu vực này bán gia vị rất nhiều chung là chợ thường buổi sáng này sẽ đông mà bán rất nhiều đồ luôn mọi người dọc hai bên này là mọi người bán rau củ quả ớt lào này rồi là hoa chuối rừng này tôm bà đang bán tôm nấm của Lào này Somebody Thì com lao, không sáng gì nè Com Lào Hết à, Hết Hết khảo Hết khảo Hết khảo Hết khảo à. Cũng như Hết khảo Anh đi để khu bỏ ăn bố hủ hết phương hết phương ừ hết phương à nấm nấm dơm mọi người ạ ừ hết phương hết phương hết khảo hết khảo ở đây là hết nang pha thế năng pạ à, nó kiểu bông hoa mọi người ạ à, rất là nhiều nấm rất là ngon luôn mọi người đây là cốt nhang Việt Nam ừ, đây Việt Nam cân được cân được cân là tiền oh đây cũng có người Việt bán hàng tí sang hỏi chị một chút. Con Việt lái khải tiền rồi. À nè. Oh con Việt lái kia. Việt lái khải tiền này là quê sang của con Việt. Ồ. Phải sang của con Việt. Ừ. Bác người Việt Nam sang đây bán hàng lâu chưa ạ? Lâu rồi. À lâu rồi. Bác ở chỗ nào Việt Nam mà nhỉ? Ở Huế. À ở Huế à? À dạ, tận Huế. Bác sang đây được bao nhiêu năm rồi ạ? 10 năm. Ôi 10 năm này dạ, là dạ, dạ, rất là lâu rồi Bác ơi cho cháu hỏi là ở chợ này mọi người khi à, mua bán này thì uh, mọi người đi ra ngoài chơi kia phải phải phải nộp vé à? Có chứ. À, ai cũng phải như ai ạ, à? như nào? À, ai phải có chứ. À. Cho nên là mình như kiểu Việt Nam mình thì không có cái đấy, như bên này có thấy là là ai vào chợ là đi qua là người ta còn thu tiền. Không, đi xe bố mày thu chứ à đây à. ai thu tiền à vâng mấy đứa mày trăm ba trăm tâm lắm mà thế thì người ta thu khoảng bao nhiêu tiền nhỉ cô nhỉ vâng à vâng tầm tầm thấy à, có bác à, người Việt Nam ở chợ ra à, ừ, biên là có người Việt Nam bác ở bên Huế nha mọi người nhá bác bán hàng những cái đồ ờ, ấy này để tiền này mua lấy lấy lấy mua đi đó là bán hành hành vi cá cái này được 15 này ở bên này à, có đông người Việt Nam trong bán à, hàng sinh sống bên này không bác à này cũng cũng à, ít à bác ờ, ờ, rồi còn đấy bằng cả cá biệt thôi vâng vâng vâng nói chúc à, bác à, bán hàng may mắn nhá à, vâng vâng, vâng vâng vừa nãy thì giang có nói chuyện với một bác ở bên huế bác đã bán hàng bên này được 10 năm rồi nói chung là bác bảo là cũng có người việt bán nhưng mà không nhiều đây giang thấy một người bán cái rau gì đây này cái này rau lạ lạ của Lào không không, không rõ tên đâu cá tép này bay đi <laughs> con này con con con lươn này ủ to thế lươn này như người ta nuôi được hay sao mà to thật rất to luôn Nên toàn rau rau của lào rau muống của lào đây bán ờ, đầy đủ luôn đồ ăn sáng này Đấy, chợ là bán đầy đủ Sáng là cái đồ ờ, gia dụng, vật dụng ở bên cạnh luôn này chập ờ, những cái bánh buổi sáng của Lào như cái bánh tép Việt Nam mình ấy rau đầy đủ luôn chợ khá là rộng phía bên trong này chắc là mọi bán những cái đồ ờ, thức ăn này thức uống này rất nhiều đồ da này bữa sáng này à, cái túi ớt để bà con ở ờ, đây sẵn trong này uh, này chợ rất rộng bán rất ờ, nhiều mặt hàng luôn mọi người ạ à, mình sang bên này xem cho mọi người xem nhé đây là măng này này thơm măng nói chung là bà con bán thì không thiếu một thứ gì mọi người Việt Nam mình cũng ờ, bán khá là nhiều ở bên này Chỉ có là mình đi là mình chưa tìm gặp thôi đây khu vực trong này là bán thịt lợn này hàng ờ, thức ăn tươi sống khu bên này bên trong này bên này mọi người sẽ bán những cái đầu tươi sống này khu vực bên này thì à, bà con người ta bán cá này đồ hải sản tươi sống này đấy cá rất nhiều luôn cá lào cá rô phi như việt nam rất là nhiều cá ơi somebody đừng bấn quanh đây những cái đồ hải sản cá rất là nhiều đủ các loại cá gà mực khổng lồ này khu vực này bà con bán hải sản cá thịt lợn u một gian thằng cá luôn mọi người đủ các loại cá không thiếu hến chai ngọc chai này đủ cá rất là to luôn mọi người khu vực này bà con sẽ bán à, toàn những cái đồ hải, hải sản rất là ngon ra phía bên này, à, này bà bấm một cái dưa bến mỏi nó à, ờ, phía bên này thì à, bán những cái gian hàng ờ, vàng bạc luôn rất tiện mọi người nhé đây. đây phía bên này thì mọi người bán à, vàng bạc này quần áo này đá quý luôn này ngay khu uh, trung tâm uh, chợ này luôn này mọi người có thể đến đây mua vàng mái nhá rất nhiều bán đầy đủ không thiếu mình đi ờ, tìm mua cái quả xoài ăn nha mua một quả hai ba quả đấy đó đủ các loại bánh luôn không khác gì ờ, chợ phiên ở bên ờ, Việt Nam mình buổi sáng diễn ra rất là nhộn nhịp mình vào đây xem có đồ ăn sáng của người Lào thế nào ăn cái món gì đây phở hay sao này ạ phở Lào phở Lào ăn thử bát ở đây xem cái phở Lào nó như thế nào mọi người nhé đây là món phở của Lào ở chợ đây rằng đấy này có thịt này tiết canh này cái sợi phở nó bún kiểu mình gọi là bún đông ở bên chip mà mình hay gọi là của món Hàn Quốc ấy mọi người cũng như hệt luôn to lắm cho bản thân mình và trong quá trình mình đi thì cũng uh, chia sẻ luôn kinh nghiệm của mình với mọi người nên là mời mọi người ngồi uh, ăn sáng rất đông luôn rồi bà con lào thích ăn như này, này. xong tí là mình đi ờ, vòng ghi hình cho mọi người xem tiếp Ừ. Bún nó mềm lắm mọi người ạ Thôi thử mọi người ăn mình biết người đưa biết là bao tiền một một bát Bát này tiền biết được Đâu đây? Chị Pha 15 nghìn Như rẻ lắm xa đang thấy là có hai anh anh à, bộ đội mặc áo những kiểu đúng bộ đội à, Việt Nam mình ấy đội Lào khu chợ này thì à, mọi người biết là khu chợ giáp danh biên giới giữa Lào và Thái Lan đây có quả gì này lạ như kiểu quả hồng với quả gì đang thấy lần đầu tiên có những quả mình chưa biết tên và cũng chưa được ăn bao giờ nên là cũng không rõ ờ somebody Thank you.

thiếu một cái ờ, thứ đồ gì luôn mọi người cái này thì ờ, nó tiện một cái đang thấy là có một cái bến xe đấy mọi người muốn đi xe khách về hay như thế nào ấy mà đi xe khách về là ok ngay rất là ok luôn rất tiện lợi ở phía bên này thì uh, khu vực biên giới đấy mọi người muốn sang Thái Lan và thủ tục đi như thế nào thì ờ, Giang cũng ờ, chưa được tìm hiểu cũng chưa được biết Đấy. chỉ biết là cái ờ, vực giáp danh này cũng có rất là nhiều cái thứ mà hấp dẫn và thú vị đấy nếu mà mình sang được bên Thái Lan đấy không biết là mình có sang được hay không này mình phải hỏi bà con Lào nhân dân ở đây tôi trực tiếp sinh sống đây mới biết được hắn rất là những cái thứ mà mà bên Việt Nam mình ấy răng cảm thấy là chưa chưa thấy bao giờ thì ở bên Lào nó lại có Đấy, chợ rất là, rộng luôn mình rồi nhá những cái hàng kia là bên người ta bán những cái ờ, vàng bạc đá quý này rất nhiều nói chung là những như chợ ở Việt Nam mình thôi chợ phiên ở Việt Nam mình phải có những cái thứ mà ở bên Việt Nam mình có ở bên này không có hoặc có những thứ ở bên này có nhưng Việt Nam mình lại không có Thế là cũng ờ, muốn chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm của mình và thực tế ở bên Lào như nào cho mọi người cùng xem. Thế là Giang cũng ờ, xin kết thúc cái video của mình ở đây thôi hẹn mọi người video sau để mình khám phá xem tìm hiểu cách sang bên à, Thái Lan như thế nào nhé